Được không? Ổn không? Thôi thẻ rồi, thôi thẻ rồi, được rồi Đó Ổn chưa? Dạ rồi Tại là anh, hồi nãy anh nói anh ở đâu Em run quá nên là em cũng quên mất Mình cũng run quá, mình quên luôn Thôi vậy nghỉ luôn đi à. Anh vẫn ở đây làm việc hay là mình phải về dưới ở Cái đó thì chắc là đến lúc nào mà em bấm nút đi rồi anh sẽ nói cho mời nhà gái mời nhà trai giới thiệu về mình à, trước hết là em uh, chào à, mc quỳnh linh Đợi mc em. ngọc lan với uh, bạn nữ bên kia em tên là đoàn ngọc trình đoàn à, ngọc trình dạ à, em năm nay 30 dạ em là làm uh, artist 3D tức là đồ họa 3D ạ. À đồ họa 3D. Dạ quê trình ở đâu dạ em thành phố uh, thành phố ờ, buôn ma thuột ạ đó lý lịch trích ngang của nhà trai đó nhà gái rồi nhà gái đã nghe rồi bây giờ hãy nghe lý lịch trích ngang của nhà gái nè dạ em ờ, xin chào quý vị khán giả chào chú quyền linh chào chị ngọc lan và chào bên nhà trai ạ à. à, em xin tự giới thiệu em tên là hồ thị thanh hiền năm nay em 25 tuổi à, công việc hiện tại của em là giáo viên mầm non và em hiện đang sống và làm việc tại thành phố Thủ Đức. Điểm mạnh điểm yếu của nhà trai là gì? à, điểm mạnh của em là em ờ, cũng ờ, biết nhiều về kỹ thuật về máy tính với vẽ cũng biết chơi thể thao ạ còn ờ, điểm yếu thì em cũng căng thẳng quá thì em hút thuốc <laughs> căng thẳng quá hả dạ dạ là nếu mà bạn trai mà có hút thuốc á thì có thể là hút ít hơn thôi chứ tại vì em cũng không có nghe được cái mùi thuốc rồi bây giờ mình nói về điểm mạnh điểm yếu của mình đi cưng à dạ điểm mạnh của em á thì là em rất là vui vẻ hoạt bát và hòa đồng với mọi người xung quanh à, điểm yếu của em á, thì là em ờ, em cảm nhận riêng của mình á, thì là do là em dễ bị cảm xúc dễ bị chi phối bởi cảm xúc và khi ờ, gặp một cái vấn đề gì đó của bạn bè thôi thì em cũng sẽ dễ bị trải lòng theo rồi bây giờ mình nói về tình trường của mình đi em có hai mối tình à, một mối tình đều kéo dài khoảng 2 năm dạ nhưng mà do là không tìm được tiếng nói chung cái quan điểm chung á thì tụi em cũng kết thúc trong êm đẹp và trở thành bạn của nhau thôi dạ. hai mối tình nói càng ngày càng nhỏ vậy <laughs> dạ. trời ơi dễ thương quá muốn mẫu hình lý tưởng thế nào nè cô giáo dạ mẫu hình lý tưởng của con là bạn trai ưa à, nhìn một xíu cao hơn con một xíu ừ. à, có cái công việc nó ổn định Rồi. và cũng biết quan tâm chia sẻ với con ừ. dạ. để chị qua chị kiểm tra coi nhà trai cao to không nha dạ cao đó em cao ngon. cao chứ ngon rồi bây giờ mình ờ, tình trường của mình sao mình kể sơ sơ cho chị nghe coi à, em thì ờ, chỉ có một mối tình ạ dạ bạn là cùng cấp 3 rồi ờ, lên đây rồi bạn về lấy chồng rồi cái mối tình nó mấy năm 5 năm thôi 5 năm hả Tại... À, vậy thì bây giờ tiêu chí mình chọn bạn gái là gì à, tiêu chí của em là hiền lành dễ thương với chịu khó ngoại hình thì một mét ờ, năm mươi lăm trở lên là được ngon hơn luôn dạ hơn dạ ưa nhìn là được dạ vậy vậy gì nữa nhìn một cái là ưa liền dạ. chị hứa luôn á rồi có cái gì điểm gì mà mình không thích ở con gái không để ờ, chị nghe coi dạ, không thích ở cái thái độ quá gắt thôi em nghĩ không, sao vậy mầm non dạ, mầm gắt. non đâu dạ. có gắt gỏng được dạ. không có gắt đâu nè không tin hỏi mấy cô giáo dưới đúng không các cô dạ. đó ủa đây với cô giáo không hả tôi nhìn hình thôi là tôi nhìn vô đây tôi đoán được hình nền <laughs> rồi bây giờ chúng ta sẽ hỏi người thân nha. Dạ. Vậy giờ mình sẽ hỏi nhà gái trước. Đúng không em? Chị đoán vậy đúng không? Dạ đúng. Người nhà của em đúng không? Dạ là người nhà Rồi. Dạ chào các cô ạ. À. Dạ, em xin chào anh Quyền Linh và chị Ngọc Lan ạ. À. À, em xin tự giới thiệu em là Nhã Trân là đồng nghiệp với ờ, em Hiền thì uh, em à, thấy là uh, bạn trai bên đây là rất là dễ thương uh, hiền uh, thì thấy là hiền cũng uh, nên uh, cho mình một cơ hội để uh, uh, làm quen với bạn uh, bên này thôi bây giờ mình chuyển qua bạn trai đi nhà trai đi với ai tôi tôi dạ. ngứa tôi ngứa ở cái ông mai gì biểu lắm rồi đó <laughs> nhà trai đi với ai cơ? dạ đi với anh họ dạ em chào mc uh, Quỳnh linh và chị ngọc lan ạ và các khán giả ở đây và nhà gái á em là huy là anh họ của trình và sống từ nhỏ với trình thì à, nhà bố mẹ đang rất là là ngóng nàng dâu dạ thì đây em cũng xin phép uh, nhận xét nhà gái là rất là đầm thắm dịu dàng rất là phù hợp với trình thì trình là dân kỹ thuật đó, nên uh, khi tiếp xúc với, à, với nữ giới á, thì cũng hơi nhút nhát một chút nhưng mà rất là hòa đồng và vui tính thì uh, hy vọng là bạn hiền sẽ cho trình một cơ hội để hai người tìm hiểu nhau thêm trình là dân kỹ thuật đó, hay làm việc một mình đó, nên hay hút thuốc này hy vọng có bạn hiền thì à, đó. hai người sẽ đi chơi nhiều hơn và hạn chế và bỏ luôn cũng được dạ. ông anh nói vậy ông anh dễ thương ghê dạ. phải học tính ông anh nói được đi cô gái phải học vậy mai mốt á là cô giáo mua trà sữa cho nó hút cho nó quên hút thuốc nha rồi bây giờ cho hai à, bạn gặp mặt nha mở rào tới công chuyện luôn tặng bạn trước tặng bạn trước À, em cũng có muốn. mình tặng mình nói gì đi chứ không ra đưa đưa đưa à, cái món quà của em tặng cho anh đó thì là một cái móc khóa ly trà sữa thì nãy như chú Quỳnh Vinh có nói là em rất là thích trà sữa và <laughs> em cũng à, là hy vọng là cũng à, những cái lúc mà anh à, áp lực về công việc á thì cũng sẽ là thay đổi cái sở thích cũng giống như em là sẽ thích trà sữa hơn là hút thuốc dạ yeah. Dạ. cảm ơn em rất nhiều dạ à em xin phép được quảng à. của anh dễ thương quá em cầm ra luôn à, món quà nhà kỷ niệm hai người gặp nhau nhưng có mất cái duyên nữa, hình như nhà trai tôi hơi hơi hồi hộp rung nó nhỏ quá bây giờ nhà trai đứng lên ờ, dân thể thao mà đứng lên không giờ hết đất cho nó nóng máy lên này nào còn cho người ta chứng minh rằng là nhà trai mình khỏe mạnh đó dạ. Cô chừng cái mặt nha Thấy không nổi nữa thôi nha Được không? Ổn không? Thôi thẻ rồi, thôi thẻ rồi, được rồi Đó Ổn chưa? Dạ rồi Đó Vậy là thoải mái lên nha Dạ vâng Rồi bắt đầu câu chuyện đi trình. Hiện tại bạn đang ờ, xin đang ở quận mấy Dạ em ờ, hiện tại đang ở thành phố Thủ Đức Thì nếu mà có gì gặp nhau thì mình sắp xếp được ừ, cũng gần Dạ hiện tại là anh hồi nãy anh nói anh ở đâu Em run quá nên là em cũng quên mất Mình cũng run quá mình quên luôn <laughs> Thôi vậy nghỉ luôn đi <laughs> à, Bây giờ à, hai Mới bạn nào quên đơn vậy Hai bạn có cần à, anh trai với lại các cô lên đây nói dùm không <laughs> Chứ hai bạn quên hết rồi Cảm nhận về à, anh như thế nào với à, cảm nhận đầu tiên của em á, thì là bề ngoài của anh thì rất là gọn gàng và tươm tất ừ. và cũng có hơi cái vẻ hơi nhút nhát và hiền một xíu em không biết là cái công việc của anh á thì à, mình làm việc là có giờ rõ ràng không hay là như thế nào ạ à? à, giờ của anh thì nó cũng rõ ràng là giờ hành chính thôi thế nhưng mà có những cái file ở ngoài thì mình làm thêm gì đó thì mình thường là mình thức đêm mà nhưng mà đa số là cũng không có cũng có thể sắp xếp được thời gian bây giờ á à. là em gái hỏi nè bên nhà trai á là là làm 3D đó dạ. tiếp xúc 3D cái chữ 3D nó hay ảnh hưởng lắm á <laughs> coi chị à, không đâu anh Quyền Linh có không mà em cũng men lắm anh hả <laughs> em cũng men lắm à chứ không suốt ờ. ngày nó ôm cái máy không 3D suốt vậy đó <laughs> với lại là cái ờ, kế hoạch tương lai của anh á khi mà anh muốn tìm một cái đối tượng á thì cái kế hoạch tương lai của anh sẽ là như thế nào với bạn nữ à, cái à, anh là mình tìm hiểu trong vòng 6 à, tháng đến năm thôi là tầm đó là mình có thể cưới rồi và khi mà ví dụ mà mình có tiếng xa hơn á thì không biết là anh vẫn ở đây làm việc hay là mình phải về dưới ở cái đó thì chắc anh. đến lúc nào mà em bấm nút đi rồi anh sẽ nói cho công việc dạ, nhà trai rất đơn giản em chỉ bấm nút đi em chỉ dọn đủ chỗ để máy vi tính thôi dạ. với chỗ ngủ nữa với chỗ ngủ nữa dạ là bạn ấy lo hết bởi vì nghề này đơn giản chỉ có máy vi tính thôi bạn ấy sẽ làm được tất cả mọi thứ yeah. Dạ. thế giới trong tay của bạn ấy 3D trong tay bạn ấy luôn <laughs> yên tâm nha hiện tại thì em cũng có để dành được một ít và có sự hỗ trợ của gia đình thì uh, nếu bạn uh, đi cùng với mình nữa thì uh, có là bọn mình <laughs> xây dựng một gia đình có một điều này là không biết là anh có biết uh, nấu ăn hay không là được nhưng mà em có dám ăn không mới là quan trọng dạ cố gắng ăn là sẽ được anh <laughs> thì rất thoải mái luôn đó anh <laughs> thì rất thoải mái em dám ăn không anh cũng nấu tương đối được nhưng mà không có nhiều món thôi bây giờ nếu hai bạn lấy nhau thì kinh tế ai quản lý à, về anh cái chắc anh ta... nhường em giữ luôn vậy là em giữ đúng à, không ạ ê suy nghĩ kỹ nha anh anh có cần suy nghĩ lại không ạ nói là dính luôn rồi đó người ta nói phụ nữ tay hòm chìa khóa rồi bây giờ ừ. hai bạn có muốn gần nhau thêm một chút để mà cảm nhận về ừ, cái cảm giác của nhau không dạ muốn tới công chuyện luôn tới muốn thì đứng dậy hai bạn đứng dậy chúng ta tiến lại gần nhau rồi các bạn cảm nhận về đôi bàn tay đó nó như thế nào cảm giác đầu tiên là mình thích cái tính của bạn là hiền lành à, dễ thương mới là mẫu cái mẫu người gái bạn gái của mình rồi à, bạn cũng có ngoại hình rất là xinh xắn nữa. tim mình nó loạn quá nên là mình cũng không nói được cái cảm xúc mình mà mình cũng thấy ờ, vui ờ, hạnh phúc dạ. ừ. cái tay của anh thì rất là ấm dạ, và em cũng ờ, thích cái người con trai là ấm áp một xíu à, nhẹ tình cảm với em một xíu và cũng phải biết chia sẻ với công việc của em do là cái công việc của em đôi lúc nó cũng sẽ rất là ừ. áp lực à. Dạ. yeah. Dạ. hát liền hát bài liền mạnh mẽ hơn để anh <laughs> dạ, dạ, hát một bài cũng được ha dạ, có vẻ hơi dở nhưng mà em là nàng thơ anh cũng không còn là nhạc sĩ mộng mơ tình này nhẹ như gió làm trái tim anh à, anh quên hay à tại sao tôi hát hay á em cũng hơi run nên là chắc em hát tặng anh một bài à, về mầm non ba ngọn nến lung linh bài khác thôi dạ. ba ngọn nến lung linh dạ. ba ngọn nến lung linh đó cũng ý nghĩa ừ được ba là cây Rồi, nến vô. vàng mẹ là cây nến xanh con là cây nến hồng ba ngọn nến lung linh la la la la la thắp sáng một gia đình hay quá rồi rồi chúng ta về ghế mình hãy làm theo nhịp tim của mình làm theo suy nghĩ của mình bởi vì đó là hành động của mình và hãy có trách nhiệm với hành động đó và quyết định bằng chính mình các bạn nhé chuẩn bị một hai ba hết thời gian chúc mừng đó chính thức mấy cô khỏi phải lo nữa có người này lo nào hãy nắm tay nhau hand in hand đó trời cặp đôi này rất là xứng với nhau luôn bây giờ cô giáo à, ở đây nhưng mà gia đình cô giáo đang ở nhà theo dõi chương trình bây giờ mình nói là thưa hai bác thưa gia đình của bạn à, gái mình à, cháu chào à, bác gái và bác trai à, hiện tại thì à, bọn cháu ở thành đôi thì cháu đi chăm sóc ừ, bạn ờ, bạn tên gì <laughs> tên gì á không phải ác á hiền ạ ờ nói nói lời dạ em cháu dạ em sóc bạn hiền đến suốt cuộc đời có nhớ anh tên gì không dạ đúng quá cũng à? quên mất rồi trình, trình. anh Trần trạng trình đó dạ bắt đầu từ bây giờ không được quên nữa nha à dễ thương ha dạ